chào tất cả quý anh chị ạ. Em tên là Tuyền, chuyên viên tư vấn bán hàng của dòng xe Mitsubishi. Thì uh, anh chị nào đang quan tâm dòng xe Mitsubishi ạ, thì uh, vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0971 957 388 quý anh chị nhé. Thì vừa rồi kênh YouTube của em thì uh, bị hack mất thì sau 9 tháng thì em đã tìm lại. Thì uh, sẽ lại làm cái kênh để báo giá và cung cấp các thông tin liên quan dòng xe Mitsubishi uh, mà cái dòng xe mà quý anh chị quan tâm. Thì hôm nay ờ, trong video này thì em sẽ chia sẻ với quý chị về chương trình ra bán, chương trình khuyến mại của chiếc xe Mitsubishi Outlander đời 2022 cuối tháng 11, đầu tháng 12 để quý chị ờ, lắm được. Và cũng là chỉ còn một tháng nữa là Tết rồi nên là nếu quý chị có kế hoạch thì hãy chốt xe sớm để ờ, có xe đi lại trước Tết và giá của chiếc xe Outlander đời 2022 này hiện tại thì nó cũng đang rất là tốt quý chị ạ. Như chiếc xe Outlander đứng cạnh em đây là em chuẩn bị bán giao cho khách hàng ở Hà Nội thì chiếc xe này có giá xong xuôi ăn bánh mà trừ khuyến mại đi thì nó chỉ còn là 895 triệu là xong xuôi lăn bánh tức là cái với giá trước đó thì nó là 960 triệu thì bây giờ chỉ còn là 895 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe này ở Hà Nội còn nếu quý anh chị ở tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng 40 triệu Đấy, thì quý anh chị sẽ trừ đi thì cụ thể như thế nào thì một lát nữa thì em sẽ gửi cái bảng chi tiết báo giá lăn bánh cụ thể ở trong video để quý anh chị nắm được nếu mà quý chị quan tâm đến uh, chiếc xe Outlander cái bản uh, cao cấp đấy bản premium đấy, thì chiếc xe đấy sẽ chênh với cái bản Outlander bản tiêu chuẩn này là 125 triệu về giá niêm còn tại thời điểm hiện tại mà sau khi trừ các khuyến mại đi thì giá lăn bánh của nó hiện tại giờ chỉ còn nếu Hà Nội thì em vừa đăng ký một chiếc xe thì xong xuôi lăn bánh của nó là 1 tỷ 025 triệu đó ờ, nếu mà quý anh chị mà thích cái bản Premium ấy thì à, bà muốn biết là chi tiết của về thông số kỹ thuật hay là uh, muốn lái thử trải nghiệm thực tế chiếc xe này thì em mời quý chị đến uh, địa chỉ là Kim 6 Đại lộ Thăng Long, An Thọ, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội để chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thực tế chiếc xe Amender này quý chị nhé. À, thì còn bây giờ thì uh, về chương trình khuyến mại thì uh, chiếc xe Amender này thì em đang tặng cho khách, khách hàng là dán phim cách nhiệt 3M này, trải sàn da này, gian phim là toàn bộ các kính chắn gió này quý anh chị nhé và chảy sàn da và thêm nữa là tặng cho khách hàng là camera hành trình nữa đó còn bây giờ thì em muốn chia sẻ với quý anh chị những ờ, đặc điểm ờ, nổi bật của chiếc xe Outlander đời 2022 với phiên bản tiêu chuẩn này đang có thực tế đây để em giới thiệu cho quý anh chị nắm được những cái thông tin về thông số kỹ thuật và những đặc điểm nổi bật của chiếc xe nhé. Trước mắt quý anh chị đây là một chiếc xe Outlander bản tiêu chuẩn em chuẩn bị bán giao cho khách hàng. Nó màu sóng xanh thì ngoài màu này ra thì quý anh chị có thể là chọn cái màu đỏ màu trắng màu đen và màu nâu cà phê nữa à, Outrider R2022 nó sẽ có 5 màu đấy trắng đen đỏ nâu và xám xanh để quý anh chị lựa chọn à, về phần đầu xe thì quý anh chị thấy ở thiết kế chiếc xe Outrider R2022 thiết kế rất là đẹp với ngôn ngữ Dynamic Seal à, thanh thoát và à, trẻ trung và à, với bản tiêu chuẩn này quý anh chị thấy là hệ thống chiếu sáng của nó là, là rất nhiều người quan tâm đúng không ạ thì ờ, với bản ờ, tiêu chuẩn này thì nó là dạng ờ, halogen dạng thấu kính còn đối với bản cao cấp đó là đèn nét quý anh chị nhé đó em quay cụ thể cho quý anh chị đây ạ ừ, đó. thì đặc điểm của nó có thêm đó là tự động bật tắt đèn chiếu sáng nữa và cái phần gạt mưa thì nó sẽ là gạt mưa tự động quý anh chị ạ với bản tiêu chuẩn này thì bây giờ nó được trang bị thêm là camera 360 ở phía trước đây camera 360 đấy, đấy quý anh chị đấy ạ đó. Về phần à, hông xe thì quý chị thấy là đặc điểm nổi bật của chiếc xe này. À, xe được trang bị la răng trông rất là đẹp, la răng 18 inch, đa chấu. Đấy, thiết kế mới, trông rất là đẹp và hiện đại đúng không ạ? Toàn bộ kính chắn gió này thì à, trước à, sáng, sau là tối. Trông rất là nó riêng tư hơn so với lại trước nó toàn đồng màu là màu màu trắng. Các kính chắn gió này thì uh, các kính cánh cửa này đều là tự động một chạm quý chị nhé chứ không phải là phải cứ giữ như trước ạ Khoảng sáng ngầm xe của chiếc xe Outlander này là 190 mm. Rất là cao. Còn phần đuôi xe đây thì quý anh chị thấy thiết kế trông rất là đẹp với lại cái đuôi xe cũng rất là thanh thoát. Ừ. Ừ. Thì ờ, với bản tiêu chuẩn này thì cốp của nó thì là cốp mở cơ, còn nơi bản cao cấp thì nó là cốp chỉnh điện. Và bản Outlander bản tiêu chuẩn này đã được tích hợp thêm bốn cái cảm biến phía sau, hỗ trợ quý anh chị khi ờ, lùi xe rồi đây là phần à, đèn chiếu hậu của chiếc xe và phần đuôi xe này quý anh chị thấy đấy. bây giờ em sẽ mở bên trong xe này quý anh chị đợi nhé. đây à, quý anh chị thấy là cái đây là dòng xe 5 cộng 2 do vậy là cái hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba có thể gặp lại rất là linh động đấy, như chiếc xe này đang là chở cái ốp lườn xe em tháo ra khi thay cái bậc ờ, bước chân này để nắp thêm bậc bước chân để cho khách hàng đấy ạ thì ờ, cái phần thừa này em sẽ để ở đây thì quý anh chị thấy nó rất là cồng cành và vẫn là thoải mái khi mà chúng ta gặp thêm cái hàng ghế thứ hai vào nữa ừ. thành ra là cái không gian cái nội thất bên trong chiếc xe Outlander rất là tuyệt vời khi mà quý anh chị ờ, đi du lịch dã ngoại ấy, thì tạo thành một cái giường nằm Đấy, rất là phẳng đúng không ạ Đây, bây giờ em sẽ quay phần nội thất bên trong xe để quý anh chị là thấy được nhé ghế thì uh, hàng ghế trước này đều được uh, trang bị là ghế chỉnh điện rồi chứ không như trước nó là cái ghế chỉnh cơ bây giờ cái trình điện này à, loại ờ, bọc ờ, da lộn nhé chứ không phải là à, da trơn nếu bản cao cấp thì nó sẽ là da da trơn và vân à, hình quả chám trông rất là đẹp đây là nội thất bên trong này à, có đây có lẫy số thể thao này số tự động sóng cơ thì động cỡ 2.0 công suất 145 mã lực Đấy, nó rất tiết kiệm nhiên liệu cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó này quý anh chị thấy là 8,48 lít ở đường hỗn hợp và 6,89 lít ở đường trường và 11,2 lít ở đường ờ, trong đô thị Đó. Ờ, kính ờ, phần tắp ly cửa đấy tắp ly cửa chiếc xe này Đó. Ừ. Mình thấy à, tự động một chạm rồi và xe được trang bị là 7 túi khí tất cả phiên bản Outlander 202 kể cả bản tiêu chuẩn hay bản thuộc cấp đều được trang bị là 7 tự khí rồi quý anh chị nhé ờ, màn hình giải trí thì ờ, tích hợp Apple Car và Android Auto này ờ, điều hòa tự động này phanh tay điện tử đây, phanh tay điện tử đây quý chị ạ ừ, okay. với bản tiêu chuẩn thì nó sẽ không có cửa sổ trời và bản cao cấp thì nó sẽ có thêm cửa sổ trời nữa quý chị nhé ừ. thì em cũng giới thiệu qua một chút về cái dòng xe Outlander 2002 này gửi tới quý chị Ờ, hy vọng là những cái thông tin mà em cung cấp vừa rồi thì đã phần nào đã cung cấp đủ uh, cơ bản cho quý anh chị để quý anh chị tham khảo. Còn uh, quý anh chị quan tâm chi tiết thì vui lòng liên hệ với em Tuyền. theo Số điện thoại là 0971 957 388. em mời quý anh chị đến showroom bên em để trải nghiệm thực tế và lái thử chiếc xe Outlander này quý anh chị nhé.